một dòng bếp ga dành cho thị trường nội à, địa nhật thì bếp là Paloma bếp có màu model là ISO 330SS đây là nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là test những cái bếp các bạn được xem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 để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt cho các bạn xem trong trong cái này có phải máy nó lại không thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á, khi mà ngọn lửa tắt á thì que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thì ờ, cũng có một số như bán khác họ cũng quảng cáo á đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á mà xảy ra cái trường hợp mà nước nó trào ra á, thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này và khiến cho lửa tắt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 thì với cục nguồn 3 v này á các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ điện đây đây ghim ổ điện mà ghim vào đầu chờ tôi anh tẩu không biết để mà sử dụng trực tiếp mà không cần đứng pin đây để đi ngoài hết cả hai biết điều đó thì bạn giảm nhỏ ngọn lửa đây thì nó đã là cái nhiệt độ cao thì độ bên trái của tôi là hai trăm bảy và bên phải là hai trăm chín